qua mọi ngọt bùi đắng cay gian khó chẳng ngại chi lúc vui buồn hoạn nạn có nhau cùng cố gắng sẻ chia mình gọi nhau là anh em một nhà dù sống chết vẫn giữ câu ước thề vẫn một lòng nhìn về phía nhau cho đến hết kiếp này dẫu miệng đời nhiều lời dối gian ta vẫn mặc kệ thôi đã một ngày gọi là anh em mãi mãi là anh em dù nghèo khó không lỡ bỏ rơi nhau dù giàu sang vẫn giữ nguyện chữ tình vẫn một lòng mình là anh em muôn kiếp là anh em dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu nhưng đến với nhau đồng nghĩa gia đình

một dòng máu nhưng đến với nhau đúng nghĩa gia đình xin một góc trong tim khắc tên của người anh em dù đời ra sao vẫn giữ một lời ưa và mỗi khi đau người anh em cần tôi tôi sẽ đến bên không chút do dự trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm một người anh em đừng vì lời gian mà để đánh mất hai từ